ở đây mình đã móc sẵn một mẫu mặt đế dày len như thế này ở clip trước mình cũng có hướng dẫn cách móc mẫu mặt đế này rồi mình có để link ở phần mô tả các bạn nhấp vào link tham khảo nha mặt đế của mình là 11 cm nên xích đầu tiên gây nên sẽ là 15 mũi xích nè và cái hàng móc ngoài cùng là mũi nửa kép mặt đế của mình là 11 cm ha bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách móc phần thân đi lên khi đã móc đến chân móc cuối cùng của phần mặt đế dày len rồi tiếp tục móc cho mình vào chân móc của mũi nửa kép đầu tiên ở cái hàng móc ngoài cùng này một mũi dời móc lên hai mũi móc xích ở mẫu giày này mình không dán đế nên mình sẽ đưa mặt phải xuống phía dưới nè ta sẽ móc cái mặt trái vào trong thân giày nha hàng móc đầu tiên để lên thân giày các bạn lưu ý nè ở mỗi cái chân móc nó sẽ có hai cái đường móc như thế này thì tất cả các cái chân móc của hàng móc đầu tiên mình sẽ đâm kim vào chân móc ở bên trong để móc nha đây nó có hai cái đường móc ta sẽ đâm kim vào chân ở bên trong nè tất cả các cái mũi móc ta đều móc như vậy nha thì tương tự cho chân móc đầu tiên các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân móc ở bên trên nè bên trong như thế này đâm kim vào chân móc bên trong và móc vào đây một mũi nửa kép chân móc bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép và cũng đâm kim vào chân bên trong ha tương tự cho chân kế tiếp cũng móc một mũi nửa kép vào chân móc ở bên trong chân kế bên cũng móc tương tự một mũi nửa kép vào chân bên trong sau đó sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng nha mỗi chân móc sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc sau khi đã móc đến cuối hàng ta được một hàng móc nửa kép thì cái phần thân dày của mình đã có cái độ cao lên được một hàng móc tiếp tục đâm kim vào chân móc của mũi nửa kép đầu tiên ở cái hàng móc này một mũi dời móc lên hai mũi móc xích hàng móc thứ hai sẽ làm tương tự giống như cái hàng móc ta vừa móc ở đây nhưng lần này các bạn sẽ móc luôn cho mình vào chân móc nha ta sẽ không đâm kim vào chân bên trong nữa mà móc luôn cho mình vào chân móc nè móc vào chân móc đầu tiên là chân móc ta vừa móc mũi dời á các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên đó một mũi nửa kép đây là chân móc ta vừa móc mũi dời nè móc vào một mũi nửa kép tiếp tục chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép chân kế bên tương tự móc một mũi nửa kép Ta sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng để ta được cái độ cao của phần thân dài lên hai hàng móc nửa kép nha móc tương tự cho đến cuối hàng Sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc cho mình vào chân móc của mũi nửa kép đầu tiên ở hàng móc này một mũi dời móc lên hai mũi móc xích như vậy là phần thân dày ở size dày này của mình đã lên được độ cao hai hàng móc nửa kép như thế này đối với những size lớn hơn thì các bạn sẽ móc thêm cho mình một hàng móc tương tự như hàng móc mà mình vừa móc ha cho cái phần thân dày của mình nó có cái độ cao hơn nè cao đến cái phần thân chân của bé thì cái mẫu này các bạn sẽ sử dụng mũi nửa kép hoặc là mũi móc đơn ha cho cái phần thân dày của mình được cứng kép hơn size lớn thì thể thêm cho mình một hàng móc nữa ha còn size nhỏ thì ta sẽ dừng lại ở hai hàng móc như thế này hàng móc tiếp theo của cái size dày này mình sẽ tiến hành giảm mũi cho cái phần đỉnh dày của mình nó có cái độ bo lại đây ta sẽ tiến hành giảm mũi cho phần đỉnh dày này nó có cái độ bo lại nè móc vào chân móc đầu tiên là chân móc mình vừa móc mũi dời á cũng tương tự móc vào đó một mũi nửa kép chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép chân kế tiếp cũng móc một mũi nửa kép làm tương tự cho các chân móc còn lại thì các bạn để ý cho mình nè ở cái hàng móc ngoài cùng của cái phần mặt đế từ cái điểm bên này ta sẽ gặp được hai chân móc cùng chân của cái hàng móc ở ngoài cùng này nè của cái cụm 7 mũi phía dưới ha thì hai chân móc có cùng một chân móc ở phía dưới nè đây là hai chân móc có cùng một mũi móc ở phía dưới chân đầu tiên mà ta gặp của cái phần mặt đế ha thì các bạn sẽ dựa cho mình vào cái chân móc ở phía ngoài chân móc đầu tiên á sau đó giống thẳng hàng lên đến cái chân móc phía ngoài này thì các bạn sẽ móc cho mình đến cái chân móc sát bên nha móc các cái mũi nửa kép đến chân móc sát bên mỗi chân móc sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc khi đã móc được đến cái chân móc thẳng hàng với cái mũi móc đầu tiên ở hai mũi móc cùng chân của cái phần mặt đế đây là mũi móc đầu tiên nè khi ta giống thẳng hàng lên thì đây là cái mũi ta bắt đầu để chụm chân cho cái hàng móc thứ ba này ha và cái cách chụm chân cho cái đỉnh dài này nó được nhỏ lại như sau các bạn tiến hành lấy len sau đó đâm kim vào chân móc thẳng hàng với mũi móc đầu tiên nè đâm kim vào chân móc này sau đó kéo len tiếp tục đâm kim vào chân móc kế bên kéo lên khi trên kim đã được 4 mũi móc như thế này thì kéo lên qua hết chân móc trên kim như vậy là mình đã giảm được hai mũi phía dưới thành một mũi móc ở phía trên chân móc kế tiếp ta sẽ móc một mũi nữa kép vào chân móc này thì hai chân móc kế bên sẽ chụm lại cho mình thành một chân và cách chụm cũng tương tự như cái mũi chụm mà mình vừa móc ha lấy len và đâm kim vào chân kế bên kéo len sau đó đâm kim vào chân kế tiếp kéo len để trên kim được 4 mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim được mũi chậm rồi thì chân kế bên sẽ là một mũi nửa kép thì như vậy là ở đây mình sẽ có xen kẽ một mũi chậm và một mũi nửa kép tiếp tục là một mũi chậm và một mũi nửa kép từ đây sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại ha ta sẽ móc xen kẽ một mũi chậm và một mũi nửa kép sau đó là một mũi chậm và một mũi nửa kép cho đến khi ta được 7 mũi chậm xen kẽ khi được mũi nửa kép rồi thì tiếp tục hai chân kế tiếp ta sẽ chụm lại thành một chân nè để ta tạo được mũi chậm thứ ba ha đâm kim vào chân kế tiếp kéo lên sau đó kéo qua bốn chân móc trên kim được mũi chậm thứ ba rồi tiếp tục một mũi nửa kép vào chân kế bên hai chân kế tiếp chụm lại thành một chân để tạo nên mũi chậm thứ tư lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo len qua bốn chân móc trên kim chân kế bên một mũi nửa kép hai chân kế tiếp chụm lại thành một chân để tạo nên mũi chụm thứ năm một mũi nửa kép vào chân kế bên hai chân kế tiếp chụm lại để tạo nên mũi chụm thứ sáu lấy lên và đâm kim lần lượt vào hai chân móc trên kim sau đó kéo qua bốn chân móc trên kim tiếp tục nửa kép chân kế bên và hai chân kế tiếp tạo nên mũi chậm thứ bảy sau khi đã móc được 7 mũi chậm liên tiếp xen kẽ với các cái mũi nửa kép như thế này thì cái mũi chậm cuối cùng nó sẽ thẳng hàng với hai cái mũi móc cùng chân cuối cùng ở cái phần mặt đế ha đây móc xen kẽ như thế này thì mũi chậm cuối cùng nó sẽ nằm thẳng hàng với hai mũi cùng chân phía dưới nè các chân móc kế tiếp mỗi chân móc sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc và ta sẽ không móc xen kẽ mũi chậm nữa ha mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc móc tương tự cho mình đến cuối hàng sau khi móc đến cuối hàng tiếp tục móc vào chân móc nửa kép đầu tiên của hàng móc này một mũi dời móc lên một mũi móc xích khi được lên ba hàng móc như thế này thì cái phần đỉnh dày của mình nó đã có cái độ bo lại nè bo nhỏ lại để ôm được với cái phần ngón chân của bé đối với những size lớn các bạn cũng móc cho mình một hàng móc mũi nửa kép tương tự như hàng móc này ha khi đã lên được ba hàng móc mũi nửa kép rồi thì hàng móc thứ tư cũng móc mũi nửa kép tương tự nè bây giờ mình sẽ tạo họa tiết đốm đâm kim vào chân móc đầu tiên là chân móc ta vừa móc mũi dời sau đó kéo len qua chân móc khi kéo len qua chân móc được hai mũi móc trên kim như thế này các bạn tiến hành tháo cho mình cái sợi len màu hồng sau đó đưa sợi len màu trắng vào trong mũi móc thì khi đưa sợi len vào các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn len dài để mình móc có thể giấu sợi len thừa này vào trong mũi móc nha đưa ra phía sau như thế này sau đó kéo sợi len này qua hai chân móc trên kim nè lúc này trên kim của mình sẽ là sợi len màu trắng ở cái thả tiết đốm này các bạn sẽ móc cho mình cái sợi len màu trắng này ta không móc vào chân móc mà các bạn sẽ móc cho mình vào giữa hai thân chân móc phía dưới ha ta sẽ đâm kim vào giữa hai thân chân móc nè không đâm kim vào chân móc mà đâm kim vào giữa hai thân chân móc đâm kim vào đây sau đó kéo sợi len màu trắng qua chân móc khi trên kim đã được hai mũi móc màu trắng như thế này ta sẽ tiến hành thay màu ha đưa sợi len màu hồng sau đó móc sợi len màu hồng qua hai chân móc trên kim lúc này trên kim của mình sẽ có cái đầu len màu hồng nè và ta sẽ tạo ra được một họa tiết đốm đầu tiên tiếp tục mũi móc kế bên là mũi móc màu hồng các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc nha mũi màu hồng thì ta sẽ đâm kim vào chân móc còn mũi màu trắng thì đâm kim vào giữa hai thân chân móc đâm kim vào chân móc kế bên nè sau đó kéo lên. thì khi móc cái mũi này các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều nè ta sẽ giấu vào trong mũi móc như thế này kéo sợi len màu hồng qua chân móc khi được hai mũi màu hồng ở trên kim thì tiếp tục thay cho mình đầu len và kéo cho mình đầu len màu trắng qua hai chân móc màu hồng trên kim ta sẽ được xen kẽ một đốm trắng sau đó là hai mũi màu hồng nè trên kim được mũi màu trắng thì tiếp tục đâm kim vào chính giữa hai thân chân móc kế bên đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi móc đơn ha lưu ý khi lấy len qua chân móc thì ta sẽ tiến hành thay mũi khi có hai đầu len màu trắng ở trên kim nè thì ta sẽ tiến hành thay đầu len và móc cho mình sợi len màu hồng qua hai chân móc màu trắng ta tạo được hai họa tiết đốm tiếp tục đầu kim có cái sợi len màu hồng rồi thì đâm kim vào chân móc kế bên sợi len màu hồng thì đâm kim vào chân kế bên ha kéo len qua chân móc sau đó thay sợi len màu trắng móc qua hai chân móc trên kim trên kim có cái đầu len màu trắng thì tiếp tục đâm kim vào chính giữa hai thân chân móc phía dưới kéo sợi len qua chân móc sau đó thay đầu len và kéo sợi len màu hồng qua hai thân chân móc màu trắng trên kim tiếp tục mũi màu hồng thì đâm kim vào chân móc móc và kéo len qua chân móc sau đó thay đầu len và móc sợi len màu trắng qua hai chân móc màu hồng trên kim thì ta tạo ra được ba họa tiết đốm xen kẽ với các cái chân móc màu hồng nè các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại ha trên kim có đầu len màu trắng thì đâm kim vào chính giữa hai thân chân móc phía dưới sau đó kéo lên qua chân móc và thay đầu len móc sợi len màu hồng qua hai thân chân móc màu trắng trên kim tiếp tục đâm kim vào chân móc để móc mũi màu hồng nè thay đầu len màu trắng kéo len qua hai chân móc màu hồng các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng ở đây ở phần đỉnh dày thì cũng làm tương tự nha ta sẽ không giảm mũi ở phần đỉnh dày mà các bạn cũng móc tương tự cho các chân móc còn lại nè tương tự như các chân móc mà mình vừa móc ở đây ha cũng móc xen kẽ tạo họa tiết đố màu trắng thì đâm kim vào giữa hai thân chân móc kéo len sau đó thay đầu len màu hồng kéo qua hai chân móc màu trắng trên kim mũi màu hồng thì đâm kim vào chân móc kéo lên thay đầu len màu trắng và kéo đầu len màu trắng qua hai chân móc màu hồng làm tương tự đến cuối hàng thay đầu len hồng móc qua hai chân móc màu trắng mũi màu hồng thì đâm kim vào chân móc kéo len sau đó thay màu trắng và đâm kim qua hai chân móc trên kim sau khi đã tạo họa tiết đốm sen kẽ cho đến cuối hàng rồi á ở phần đỉnh dày của mình cũng làm tương tự ha ta không giảm mũi thì ta được một họa tiết hàng đốm đốm như thế này móc đến cuối hàng thì móc vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở hàng móc này nè đây sẽ là mũi móc đơn đầu tiên của hàng móc này móc vào đây một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích ở hàng móc thứ hai mình sẽ không tạo họa tiết đốm nha các bạn sẽ sử dụng màu hồng để móc cho mình các cái mũi móc đơn ở đây và lúc này sợi len màu trắng ta sẽ không cắt len nha các bạn sẽ giữ nguyên cái sợi len này cho mình để lát nữa mình có thể viền lại toàn bộ cái phần thân dày hàng móc tiếp theo mình sẽ sử dụng mũi móc đơn để móc đối với những size lớn thì các bạn có thể sử dụng mũi nửa kép cũng được nha ở đây mình sẽ sử dụng mũi móc đơn nè và mình không tạo đốm vì ở cái hàng móc này mình sẽ tiến hành giảm mũi ở cái phần đỉnh dài tiếp móc vào chân móc mình vừa móc mũi dời á móc vào đó cho mình một mũi móc đơn tiếp tục chân móc kế tiếp sẽ là chân móc của mũi móc màu trắng ha móc vào một mũi móc đơn nè chân kế bên là chân màu hồng móc vào một mũi móc đơn tiếp tục chân màu trắng móc một mũi móc đơn tương tự chân kế bên một mũi móc đơn và các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại khi móc đến cái phần đỉnh dày lưu ý cho mình nè ở cái hàng móc thứ ba mà mình giảm mũi ở cái phần đỉnh dày á các bạn sẽ dựa vào cho mình cái mũi chậm đầu tiên mà ta gặp đây là mũi chậm đầu tiên mà ta gặp nè thì ta sẽ móc đến cái chân móc thẳng hàng với cái mũi chậm đầu tiên này đây ta sẽ chừa ra đây và móc đến cái chân móc sát bên nha móc các cái mũi móc đơn cho đến chân móc sát bên cái chân móc thẳng hàng với cái mũi chậm đầu tiên nè mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc sau khi đã móc được các cái mũi móc đơn cho đến chân móc thẳng hàng với cái chân móc mũi chậm đầu tiên ở cái hàng móc thứ ba mà ta giảm mũi ở cái phần đỉnh dày nè đây đây là chân móc đầu tiên mà ta gặp ha thì chân móc kế bên sẽ là chân móc thẳng hàng nè các bạn sẽ tiến hành giảm mũi cho mình ở các cái chân móc này thì cái cách giảm mũi của mũi đơn sẽ như sau ta không lấy len nha các bạn sẽ đâm kim tiếp tục vào cái chân móc kế bên nè thông thường mũi nửa kép thì các bạn sẽ lấy lên còn ở đây thì ta sẽ không lấy lên mà đâm kim luôn vào cái chân móc kế bên sau đó kéo lên tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp và kéo lên khi trên kim được 3 mũi móc thì kéo lên qua hết 3 chân móc trên kim thì hai mũi phía dưới ta chụm lại được một mũi ở phía trên tiếp tục hai chân móc kế tiếp cũng chụm lại cho mình thành một chân ha tương tự giống như cái mũi chụm mà ta vừa móc nè thì ta cũng không lấy lên đây không lấy lên nha đâm kim vào chân móc kế bên sau đó kéo lên và đâm kim vào chân kế tiếp kéo lên khi chân kim được 3 mũi móc thì kéo lên qua hết chân móc trên kim ta tạo ra được mũi chậm thứ hai làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến khi ta được 7 mũi chậm liên tiếp với nhau nha chậm lại hai chân liên tiếp thành một chân nè đâm kim vào chân kế bên kéo lên đâm kim vào chân kế tiếp kéo lên sau đó kéo qua ba chân móc trên kim được mũi chậm thứ ba tiếp tục hai chân móc kế tiếp tạo mũi chậm thứ tư đâm kim lần lượt sau đó kéo qua ba chân móc trên kim được mũi chậm thứ tư tiếp tục mũi chậm thứ năm mũi chậm thứ sáu cho hai chân móc kế bên tiếp tục mũi chụm thứ bảy cho hai chân móc kế tiếp đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo qua ba chân móc trên kim như vậy là ta đã tạo ra được 7 mũi chậm liên tiếp với nhau và cái phần đỉnh dày của mình nó sẽ có cái độ bo lại ha đối với những bạn móc cái hàng móc này là mũi nửa kép thì cái cách giảm mũi ta sẽ tương tự giống như hàng móc thứ ba nha các chân móc kế tiếp mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc nè chân kế bên móc một mũi móc đơn chân kế tiếp một mũi móc đơn chân bên cạnh một mũi móc đơn và làm tương tự cho đến cuối hàng sau khi móc đến cuối hàng tiếp tục móc vào chân móc mũi đơn của vòng móc này một mũi dời lưu ý khi móc cái mũi dời này á các bạn sẽ tiến hành đưa cho mình sợi len màu trắng lên phía trên ha và ta móc vào đây một mũi dời nè sau đó móc lên một mũi móc xích thì sợi len màu trắng của mình lúc này nó sẽ nằm ở phía trên rồi nè kéo và cắt len bây giờ mình sẽ không sử dụng màu hồng nữa nha các hàng móc tiếp theo mình sẽ sử dụng toàn bộ là màu trắng để mình tạo đốm cũng như là viền lại toàn bộ thân dày lúc này cái phần đỉnh giày của mình đã đã có cái độ bo lại đối với cái hàng móc mũi đơn mà mình vừa móc rồi nè thì ở hàng móc kế tiếp mình sẽ tiến hành tạo đốm để xen kẽ với các cái họa tiết đốm ở phía dưới và cái hàng móc này mình sẽ không giảm mũi ở phần đỉnh dây nha các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại nè ta sẽ tạo đốm tương tự giống như cái hàng móc mà ta vừa tạo ở phía dưới á nhưng mà lần này mình sẽ sử dụng toàn bộ là màu trắng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc mũi dời của cái hàng móc màu hồng cuối cùng này nè đây là chân móc mũi dời ha thì các bạn để ý cho mình nè ở phía sau của cái sợi len thừa này sẽ là cái chân móc mũi dời còn phía trước là chân móc mà ta móc mũi dời ha thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân phía sau á sau đó kéo sợi len màu trắng qua chân móc móc lên một mũi móc xích thì cái họa tiết đốm đầu tiên của phần màu trắng này các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc thẳng hàng và nằm chính giữa hai cái họa tiết đốm ở phía dưới nè thông thường thì ta sẽ móc vào chân móc còn ở đây các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc ở phía dưới nha chân móc phía dưới là chân móc nằm giữa của hai cái họa tiết đốm phía dưới nè đây là chân móc ta móc và các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc phía dưới này nè ta không đâm kim vào chân móc bên trên mà đâm kim vào chân móc ở phía dưới nha chính giữa của hai họa tiết đốm phía dưới móc vào đây một mũi móc đơn nè kéo sợi len dài lên ha và móc vào một mũi móc đơn ở mũi móc kế tiếp móc lên một mũi móc xích thông thường thì ta sẽ móc vào cái chân móc kế bên ha ở đây các bạn sẽ không móc vào chân móc kế bên mà ta sẽ gây nên một xích sau đó đâm kim vào cái chân móc kế tiếp nhưng lần này chân móc kế tiếp các bạn cũng không đâm kim vào chân móc mà ta sẽ đâm kim vào chân móc nằm ở phía dưới á chính giữa của hai cái họa tiết đốm này nè đâm kim vào chân móc phía dưới và móc vào đây một mũi móc đơn kéo lên sau đó kéo sợi len dài và móc một mũi móc đơn ta tạo ra được họa tiết đốm thứ hai tiếp tục lên một mũi móc xích và tương tự bỏ qua chân kế bên móc vào chân kế tiếp ha và chân kế tiếp ta sẽ móc vào cái chân nằm ở phía dưới móc vào đây một mũi móc đơn lên một mũi móc xích và làm tương tự cho các cái chân móc còn lại nha ta sẽ tạo họa tiết đốm tương tự cho các chân móc còn lại nè bỏ qua chân kế bên và đâm kim vào chân móc nằm chính giữa của hai họa tiết đốm kế bên nè không đâm kim vào chân phía trên mà đâm kim vào chân phía dưới nha móc vào một mũi móc đơn sau đó lên một mũi móc xích tiếp tục đâm kim vào chân móc nằm chính giữa của hai họa tiết đốm kế tiếp đâm kim vào chân móc nằm phía dưới nha móc vào đây một mũi móc đơn móc lên một xích làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng ở cái phần đỉnh dày này các bạn cũng tương tự nha ta cũng đâm kim vào chân móc nằm chính giữa tương tự như các chân móc mà mình vừa móc ở đây nè đâm kim vào chân móc nằm chính giữa hai họa tiết đốm ở phía dưới và móc vào một mũi móc đơn sau đó lên một mũi móc xích tiếp tục chân kế tiếp cũng đâm kim vào chân móc nằm chính giữa móc vào một mũi móc đơn lên một xích chân kế bên tương tự đâm kim sau đó móc vào một mũi móc đơn lên một xích ở cái phần đỉnh dày này nè cũng tương tự như cái phần mà mình vừa hướng dẫn á cũng đâm kim cho mình vào chân móc nằm chính giữa của hai họa tiết đốm kế bên đây đâm kim vào chân móc nằm chính giữa phía dưới như thế này móc vào một mũi móc đơn và các cái họa tiết đốm của mình á, cũng cách nhau là một mũi móc xích nha tương tự cho chân kế bên đâm kim vào chân chính giữa nè hàng phía dưới móc vào một mũi móc đơn lên một xích và làm tương tự cho đến cuối hàng nha đâm kim vào chính giữa của hai chân móc họa tiết đốm phía dưới nè móc vào một mũi móc đơn lên một xích và làm tương tự khi đã móc hoàn tất cho đến cuối hàng thì tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích và đâm kim vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên một mũi dời móc lên hai mũi móc xích như vậy là trên thân giày của mình sẽ có hai hàng móc họa tiết đốm bây giờ mình sẽ móc hàng móc cuối cùng là cái hàng móc viền để cho cái phần thân giày của mình được bao ôm vại vào chân của bé nè đối với những size lớn hơn thì các bạn sẽ sử dụng mũi nửa kép hoặc là mũi kép đơn cho hàng móc này nha ở đây mình sẽ sử dụng mũi nửa kép móc vào chân móc đầu tiên một mũi nửa kép nè khi chân móc đầu tiên móc một mũi nửa kép rồi á, thì cái phần thân dày của mình nó sẽ có cái độ cao như thế này size lớn thì các bạn có thể dùng mũi kép đơn ha tiếp tục di chuyển kim đến chính giữa là cái mũi móc xích của hai cái họa tiết đốm này nè mũi móc xích cách hai họa tiết đốm này tam kim cho mình vào chính giữa này móc một mũi nửa kép chân kế tiếp là chân móc mũi đơn của cái họa tiết đốm kế bên cũng móc vào đây một mũi nửa kép khi móc vào chân móc rồi tiếp tục móc vào chính giữa của hai họa tiết đốm tức là cái mũi móc xích á móc vào một mũi nửa kép di chuyển kim đến chân móc mũi đơn và móc một mũi nửa kép tiếp tục khoảng trống mũi móc xích móc một mũi nửa kép và làm tương tự cho các chân móc còn lại nè thì các bạn sẽ để ý cho mình ở cái phần đỉnh dày cái phần mũi dày á ở hàng móc màu hồng cuối cùng mình có giảm mũi ở đỉnh dày cho cái phần dày của mình nó được bo ôm lại nè thì các bạn sẽ để ý cho mình cái mũi móc chụm đầu tiên ở đây từ cái mũi móc chậm này các bạn sẽ đếm ngược ra cho mình hai khoảng trống ha hai khoảng trống giữa hai họa tiết đốm này nè đây hai khoảng trống này ta sẽ móc đến cái chân móc uh, sát bên ha đây là cái mũi chậm đầu tiên nè thì bỏ qua hai cái chân móc này và ta sẽ móc đến chân móc sát bên móc các cái mũi nửa kép đến chân móc sát bên nha móc vào chân móc của họa tiết đốm một mũi nửa kép tiếp tục chân móc xích một mũi nửa kép móc đến chân móc mà ta đánh dấu ban đầu rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành dẻ mũi cho cái phần đỉnh dày này nó có cái độ bo lại nè thì thông thường các bạn sẽ móc xen kẽ vào chân móc của họa tiết đốm và cái mũi móc xích ha còn ở đây các bạn sẽ không móc xen kẽ nữa mà ta chỉ móc vào cái khoảng trống của mũi móc xích ta gây nên giữa hai cái họa tiết đốm thôi nè và ở đây mình sẽ chụm lại 5 mũi móc nha các bạn sẽ sử dụng mũi kép đơn để chụm ta sẽ lấy lên sau đó đâm kim vào cái khoảng trống kế bên và khoảng trống kế tiếp nè thì hai cái khoảng trống kế bên này nha lấy len và đâm kim vào khoảng trống kế bên sau đó kéo len qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy len và đâm kim vào khoảng trống kế tiếp khoảng trống giữa hai họa tiết đốm đó nha đây cái mũi móc xích này nè lấy len đâm kim vào đây và lấy len sau đó kéo qua hai chân móc trên kim khi trên kim được ba mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim ta chụm lại được thành một mũi móc như thế này ở hai cái họa tiết đốm này tiếp tục hai khoảng trống móc xích kế tiếp này cũng chụm lại cho mình thành một chân ha và cách chụm cũng tương tự giống như cái mũi chụm mà ta vừa móc á cũng lấy len sau đó đâm kim lần lượt cho mình vào hai cái khoảng trống này thì hai cái khoảng trống này sẽ là hai khoảng trống mũi móc xích mà ta gây nên giữa các cái họa tiết đốm ở phía dưới á đây cái khoảng trống này nè đâm kim vào đây sau đó kéo len qua chân móc kéo len cho mình qua khoảng trống kéo qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy len và đâm kim vào cái khoảng trống kế bên ha kéo qua hai chân móc trên kim và kéo len qua ba chân móc trên kim ta hình thành được mũi chậm thứ hai nè thì cái đỉnh giày này các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi chậm liên tiếp nha 5 mũi chậm liên tiếp vào các cái khoảng trống giữa các cái họa tiết đốm ở phía dưới nè tiếp tục lấy len và đâm kim vào hai cái khoảng trống kế tiếp kéo lên qua ba chân móc trên kim ta tạo ra được mũi chậm thứ ba nha tương tự mũi chậm thứ tư lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc kế bên hai cái khoảng trống của họa tiết đốm á kéo qua ba chân móc trên kim tạo ra được mũi chậm thứ tư tương tự mũi chậm thứ năm lấy len và đâm kim lần lượt vào hai khoảng trống liên tiếp với nhau qua ba chân móc trên kim khi đã hoàn tất được 5 mũi chậm liên tiếp với nhau ở cái phần đỉnh dày này nè ta có được 5 mũi chậm liên tiếp với nhau và 5 mũi chậm mũi đầu tiên và mũi cuối cùng của mình nó sẽ thẳng hàng với nhau như thế này thì các chân móc kế tiếp sẽ móc tương tự giống như các cái mũi móc mà mình móc ở bên này mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc ha mũi chậm cuối cùng mình móc vào khoảng trống giữa hai họa tiết đốm thì tiếp tục mũi nửa kép cho mình vào cái mũi móc đơn này là cái họa tiết đốm này nè sau đó làm tương tự cho đến cuối hàng móc vào khoảng trống một mũi nửa kép tiếp tục móc vào chân móc của mũi móc đơn họa tiết đốm á, móc vào một mũi nửa kép móc vào khoảng trống một mũi nửa kép móc vào chân móc của họa tiết đốm một mũi nửa kép và làm tương tự đến cuối hàng sau khi đã móc đến cuối hàng tiếp tục móc vào chân móc của mũi nửa kép bên này một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len tiến hành giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc thì mình sẽ hoàn tất được cái phần thân dài như thế này với hai hàng móc họa tiết đốm trên phần thân dài ha bây giờ mình sẽ tạo cái phần dây quai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 tam kim vào chân móc xích đầu tiên này và móc vào đây một mũi dời thì mình sẽ tạo ra được cái khoảng trống đầu tiên này cái khoảng trống này mình sẽ tiến hành cài nút ha thì cái độ rộng của cái khoảng trống này tùy thuộc vào cái phần nút mà các bạn cài vào á đối với những nút to thì các bạn có thể tăng cho mình số mũi móc ha từ đây tiếp tục móc lên 14 mũi móc xích để tạo cái phần dây qua ngang nè móc lên cho mình 14 mũi móc xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 và 14 khi được 14 mũi móc xích thì lúc này cái phần dây quai của mình khi cài ngang vào thân giày thì nó sẽ tương ứng như thế này nha tùy vào cái phần size giày của các bạn mà các bạn có thể gây nên cho mình cái xích này á tiếp tục móc lên một mũi móc xích móc vào chân móc thứ 14 một mũi móc đơn chân thứ 13 cũng móc một mũi móc đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái khoảng trống mà ta móc ở đây mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ta sẽ được 14 mũi móc đơn liên tiếp nha sau khi móc được 14 mũi móc đơn rồi tiếp tục ở cái khoảng trống mà ta tạo để cài nút này nè các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái khoảng trống này và móc vào đây 9 mũi móc đơn liên tiếp thì cái số mũi móc đơn nó sẽ hơn 2 mũi so với cái xích đầu tiên mà ta gây nên để tạo cái khoảng trống này ha xích đầu tiên mà mình tạo là 7 mũi nên ở đây mình sẽ móc lên 9 mũi móc đơn nha khi móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc nè tiếp tục móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu móc đơn thứ bảy móc đơn thứ 8 và móc đơn thứ 9 như vậy là khoảng trống mà ta cài nút nó sẽ có cái độ lộ rõ hơn nè nó sẽ giúp cho mình dễ dàng thấy hơn ha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 móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len tiến hành giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau mũi móc sau khi đã giấu được sợi len thừa vào trong mũi móc rồi á thì cái đầu dây mà các bạn không chừa cái khoảng trống cài nút này nè ta sẽ tiến hành dùng kim khâu tay bình thường các bạn sẽ khâu cho mình cái đầu len này vào trong thân dây ha và một đầu còn lại thì ta sẽ may nút để cài điều chỉnh cho vừa với phần thân của bé ta tạo ra được phần dây quai cài ngang như thế này như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu dày len đôm đốm trên thân dày như thế này chúc các bạn thành công